Ví dụ một của thầy như sau. Yêu cầu nhân các phân số A là trừ 2 phần 5 và 4 phần 3. Nào ví dụ một của thầy nào. A của thầy là trừ 2 phần 5 nhân với 4 phần 3 bằng. Đây chúng ta muốn nhân hai phân số với nhau chúng ta chỉ cần lấy tử nhân tử và mẫu nhân nhân mẫu. Tức là chúng ta có bằng âm 2 chúng ta nhân với 4 và 5 chúng ta nhân với 3. Âm 2 nhân 4 là bằng âm 8 5 x 3 là bằng 10 15 được chưa tiếp theo B B của thầy là như sau là âm 2 phần 9 thầy nhân với âm 12 phần 16 các em quan sát này các em thấy rằng là bước 1 của chúng ta yêu cầu là rút gọn các phân số nếu có thể ở như câu A thì cả hai phân số đều không rút gọn được nhưng ở như câu B các em quan sát này 12 phần 16 chúng ta rút gọn được cho nhau. Tại vì 12 và 16 đều chia cho 4. Chính vì thế cho nên chúng ta đầu tiên là các em phải thực hiện rút gọn trước. Thầy có bằng âm 2 phần 3. Thầy nhân với trừ 3 phần 4. Được không nào? Vậy đến đây các em chỉ cần thực hiện phép nhấn. Nhấn hai phần số là bằng âm 2 nhân với âm 3 trên 3 nhân 4